Ok Bữa nay à, mở ra cái chương trình là Đồng chí à, Tân là lấy à, xe nhà Sóc Trăng Đồng thời có anh cháu là tài xế nó cùng đi nữa Rồi thêm Mr Quân nè Nhiều quá <laughs> à đây là mít đây là mít tờ tôi nè <laughs> không là là cùng nhau là đi ờ, cù lao dung nha đi cù lao dung coi là là là là là đánh một trận bữa nay coi như là không thắng là là không về đó nghe <laughs> không vậy sớm sớm à. là ờ. bữa nay mình ăn cơm ở quán 50 mươi ừ đây là ở đâu tới đâu đây là còn ở trong thành phố sóc trăng nè bắt đầu đi nè không xe này là mít tờ tân mua bỏ ở đây nè để về để mà mít tờ tân đi cua ghệ đó không mai mốt mà nếu mà có ai ở gần Ê. vợ ở ờ, đó đó thấy không còn kêu kìa kêu vợ kìa đó thấy không đó mít tà tân mà ai có hả à, ai có gần bà xã thì uh, mít tà tân thì báo cáo nha mít tà tân mà giấu dưới xe đây nè đó để chuyên môn trở về đó đó vậy là thôi, thôi hết nha chị nào tới cuộc lao dung rồi mình uh, sẽ gặp lại nha ai vậy nói ai nói chị nha à, phi ở trên youtube mà dạ. đây là tới uh, sông đại ngãi rồi đó sông đại ngãi là đây là qua phà nè qua chiếc phà này thấy không ừ. Ồ, quả con nó cũng ừ, mấy về ở cặp đó bà này giống như cái phà Cần Thơ nó đưa xuống đây quá ta ờ thơ đó ờ vậy hả ừ thơ đem đem về ờ. đây phà thơ đâu có lần nè ờ đúng rồi giống quá nhìn ra đó nhìn ra phà Cần Thơ đây là cái cồn à, cái cồn cái cồn hồi đó là mình đi là cái cồn này nó chưa có cây ừ, luôn á chưa, chưa nó mới rồi cái này là bồi á ừ, ừ. chạy qua ngang là bị cạn á cạn mới bồi thôi ừ. cái cạn cồn này hồi trước 75 là chưa có cây đó nữa là cái đầu cồn đó là ừ bây giờ nó nổi nổi hai cái nó mỗi một ra giữa này có đúng đúng đúng đúng nó trẻ vô đó nó làm như cồn bùn như cồn điền vậy đó ừ ừ, ừ, ừ nó trẻ nổi đó ừ nổi tôi chưa bao nhiêu cái kỷ niệm ở đây là coi như là rất là nhiều năm thì nhìn lại cái à, cái à, sông đại ngãi nè cái sông này cái đó là trong đó là cái vô vô trong trong con chợ đại ngãi đó rồi đó giờ qua bên đây là cù lao dung nè cái này là cái cồn nha cái cồn ngay giữa đại ngãi với cù lao dung á giờ qua đó là cù lao dung đó ok để lát qua tới cù lao dung rồi uh, sẽ gặp lại nha bây giờ uh, sẽ tạm dừng ở đây rồi các ờ, nữ qua bển rồi mình sẽ gặp lại à, bây giờ anh quảng cáo cho em không không ăn tiền công gì ra anh quảng cáo không nè à, bây giờ cái này là yến nè yến mà yến nghĩa là còn hôi cái mùi yến đó cái mùi tanh đó là yến là đặc biệt là em tôi nó làm là là là rất là chính xác là chánh cống là yến đó bây giờ nó nuôi nó nó nuôi ơn đó rồi nó làm ra đây rồi bây giờ tôi về tôi tìm nó để mà mà mua cho bà xã tôi với bạn tôi ăn nè đó thành ra đó là đó thấy không nè yến nè đó vậy đó bây giờ là tôi xuống đây tới đây là tôi nhất định là phải mua đó bây giờ mà bà con cô bác ở trên thế giới này ai muốn mua nó thì bây giờ lại cái tiệm vàng Hoàng Đắc ha là chuyên mua bán các loại vàng 15, 17, 23 gì đó đặc biệt là yến thô yến sạch à, à, địa chỉ là chợ An Thạnh ba đây nè tôi có cái địa chỉ đây luôn ha nhìn ha à, chợ An Thành Ba Cù Lao Dung Sóc Trăng điện thoại số 0982 355 rồi số 0984 à, 678 ha. mà con ai muốn thì à, cứ dịch gọi cái số này và đồng thời nó, nó em em chuyển tới chỗ cho người ta không Dạ. Nếu nếu có người mua em em chữa chuyển yến tới chỗ người ta không? Dạ, dạ. À, đó đó bây giờ đó hỏi rõ rồi đấy không? Đó chủ à, nó nói là em nó nói là nếu mà ai mua mà gọi tới thì nó sẽ chuyển tới chỗ cho nếu mà nợ cái chỗ nào đó thì người ta đem tới chỗ cho ha à, cái tiệm thì ở ngoài đây là nhìn vô nè bây giờ nhìn vô đây là cái tiệm nha đó cái nhà ha đó, tiệm vô đây là thấy là tiệm vàng ha tiệm vàng như nó là hoàng đất tiệm vàng hoàng đất đó vậy là coi như là nếu mà bà con cô bác trên thế giới mà ai có cần nhu cầu yến đó thì à, cứ dịch gọi được cái số này để rồi uh, à, em út à, đáp ứng cho bà con của bác hả làm gì vậy ơi cho cả thế giới nhìn luôn nè đây là yến à, yến mới à, lấy đem về đó coi như là em lấy đem về chưa có chưa có làm sạch đó bây giờ là quý vị thấy rằng là yến này nó là chánh cống luôn chứ không còn nói là cái yến gì mấy con này, nó còn lông này thấy không lông này nè bây giờ nó mới làm sạch lông ở trên cái hộp đó nó mới bán phải không thì bây giờ bà con thấy rằng là không có gian dối không có cái này chắc thu mua của ta thế không có giả gì của nó mà nó có cái chuồng mà nó có tròi mà ừ nó có tròi yến mà đó cái đó là yến dạc á vậy hả yến dạc hả yến dạc rồi đất ơi dạ, dạ, dạ, còn cái yến này là yến khác nữa hả wow ây da lựa cái này là lựa yến mà lựa ra là tốt hơn yến kia đó hả trời đất ơi này cũng ờ, chưa chưa có làm sạch chưa có làm sạch luôn nè dạ thôi rồi như vậy là cái này yến không đó hả dạ thôi rồi anh ở ờ, ờ, kêu quân mày biết không quân vàng lắm nè yeah. Ừ, dạ. nè bà con thấy nó làm yến nè coi nè nó chất nè cái thùng này thấy không thấy không nó mới nhìn xuống nó chỉ trên bảy nâng thùng đó mà ở đây nó còn một hàng thùng nè thấy không đó mà con nhìn kỹ đi là nè đâu có nói dối là yến giả phải không đây nè nó cái rổ này nè nó cũng để đây là yến nè nó thấy không đó trên keo đó còn cái đó là nó làm xong rồi đó đó nó làm trên keo xong đó rồi quá trời quá đất ông nội ơi dòm thấy hết hồn có día luôn á <laughs> thôi yến mà đóng như đóng lúa vậy trời rồi ơi mà cái này là yến dạt nha còn yến nguyên là anh để trong thùng kia nó sắp kia nó dạ. thấy chưa bà con có thùng có chĩa chưa bây giờ tôi giới thiệu đâu có phải là tôi giới thiệu đồ dỏm đâu phải không nãy giờ tôi chưa hay cái đóng yến này tôi <laughs> mới thấy là trảm trong thôi ok giờ có gì cứ gọi cái số hồi nãy tôi giới thiệu đó không tiếp tục coi như là nó sẽ đưa hàng tới nơi ha ok bye đây là đến ờ, trường tiền nhỏ là cái ờ, cơ ngơi của chú Tân nè cơ ngơi ngày xưa mà coi như là lớn lên ở đây phải không ờ lớn lên tại đây đó ờ, Xin để tại chỗ này đó là nơi chung nhau cắt rúng là thầy Tân á à, gọi là trường tiền nhỏ ừ. <laughs> bây giờ đi trở về đây thăm lại cái Vậy sao này có trái quá trời này chứ ba Giống xưa à, Sớm đã đi uh, hết một uh, đoạn cồn cát rồi Đi thăm nhà Tiết Nam ha. Rồi bây giờ đi uh, trở về Trường Tiền Đang ở đây để chuẩn bị coi như là mở cổng nhận vô nhà ừ. à, rồi thỉnh thoảng cái này sát luôn đó, cùng nhau đi với chiếc xe đó của ờ, chú Tân ờ, mua bỏ Việt Nam luôn mà đi chơi đó đây là nhà cũ ngôi nhà cũ để đây đó đấy nè trái đó xe để, đây đó cái trái đó Ở bên đó có cái đám tiệc gì đó người ta, ta dọn dẹp đông y xeo đó ok rồi hẹn trở về sóc đang gặp lại okay. đây là núi đức mẹ đây là khu ờ, vực ờ, là nhà thờ ờ, hòa thượng đây là cái nhà thờ hòa thượng đây đó có cái hình cha trương của diệp thờ ở đây thành ra bà con nếu ai mà muốn đến đây xin lễ thì cũng có cha trương của diệp ở đây bây giờ bước vô đây là cái màn nói về cái mẹ ông giàu già trước đây là nhờ cái chú ờ, út ngọt đó mà anh em ờ, quen biết ờ, đã trên 50 năm 50 năm trên 50 năm để giúp về cái phần gạch ở trong cái cái mẹ này phần làm gạch ở trong phía trong còn đá ngoài đó là chú hưởng chú hưởng của cò đó là bạn của chú ngọt nó giúp nhưng bây giờ tháo ra thấy nó nứt tùm lum ra tháo ra thì bây giờ cái số đá trong xi măng đó là nó vậy đó đây kim ăn rồi kim ăn ở đó nghĩa là nó không có phần dưới nó không có xi măng luôn đó xi măng đó xi măng chú chú chú chú ờ, em ngọt đã ờ, quen biết trên 50 năm á là dạ. còn cái ờ, đá này đó là nó gãy hết gãy hết toàn bộ cái, mấy cái, cái cái này nước nó gãy hết trơn sạch hết nó bây giờ nó ngâm nó tóc lên hết trơn nó đổ hồ lại bởi vì không có ờ, dính cái gì trơn nghĩa là nó không dính một cái gì hết đó cái phần dưới đó là cái phần chú út ờ, ngọt nó giúp nó gỡ ra này, này. bây giờ coi lại thì mới biết bị nó xích ra coi lại thì mới biết bây giờ ở trong này hoàn toàn là trống cái kiểu này hồi xưa mình đâu có biết có hiểu gì đâu Thấy không rồi cái chú thợ làm đá đó chú lãnh thì cao tiền giá thì cao mua đá thì mua đá rẻ tiền đem về làm cho nó có lời nhiều chứ thành ra cuối cùng cái mã bây giờ nó không còn cái gì hết nghĩa là tóc ra làm tính ra là khoảng trên 30 triệu mà chưa đủ còn phải mua thêm nữa làm thêm nữa à. bây giờ mình biết nói sao rồi chỉ làm thêm triệu thôi đó, chưa nói ăn nó tự nó làm bây giờ nó làm sửa lại nó tóc ra sửa hết rồi dãy hết trơn con toàn bộ cái giạc này dãy hết trơn mình ờ, làm cái mộ ông bà mà mình đâu có muốn để cho nó nó nó bị hư hao như thế này bị gì cái mồ mã nó rất là quan trọng á đâu có ai đâu mà muốn để cho ông bà mình phải um, bị cái mã mồ mà nó nứt nó hư nó hại như thế này con cháu làm sao làm ăn phải không nhưng mà hồi đó cũng có nói với chú Út Ngọt thì cũng có nói với chú Thợ chú Hưởng đó cũng nói như vậy đó đáng giúp tôi cho chắc chắn đàng hoàng tôi tới thì mình không biết mà ờ, giúp giúp tới thì tôi uh, cho tiền thêm chứ bây giờ mình đâu có biết làm sao giờ mình chỉ có cái lời năn nỉ vậy thôi nhưng mà cuối cùng không biết là cái lòng của mấy chú đó như thế nào mà họ làm ra cuối cùng bây giờ cái mộ phải tóc ra hết trơn như vậy nè bây giờ mấy cháu nó đây mà sửa lại nè nó cái cái này xi măng còn có gì đâu xi măng đâu nè. Nè. không có xi măng luôn á nghĩa là nhìn như là không có xi măng nguyên cát không nè không mình nhìn thấy mình rất là đau lòng nhưng mà bây giờ chấp nhận chịu thôi chứ làm sao giờ à. ai mà coi cái, cái, này là sao mà xi măng được đá xi măng cái kiểu gì trời vậy thôi thì uh, cũng kể như nhiều khi mình đi đường mình cũng thấy uh, ờ, dắp một cục đá hay là một cục gạch đôi khi mình cũng bị té tới cá luôn phải không thì mình cỡ như cái này cũng như là mình dắt một cục đá như đi giờ mấy cái nó tóc hết trơn ba cái đá lên lóc ba cái xi măng luôn nó tô lại hầu lại là là cái loại mà coi như là chắc chắn trăm trăm không có làm cái kiểu như là là là hồi xưa nữa bây giờ lên cảnh mua mua đá lại đó mua đá qua cương lại đó là bà bà bà bà chủ đó bà mới cho mình biết rằng là là là ấy da cái kiểu này sao kỳ vậy ta là có cái loại đá là chống ờ, có cái loại đá là chống ờ, chống nắng nên mình mới biết cái loại đá đó nhưng mà bây giờ thì biết thì quá muộn rồi mà đó chú hưởng chú mua là chú mua toàn là cái đá dởm chỉ có mấy cái miếng đá trên đó đó là cái đá thật của uh, chống nắng thôi nó nó không có bị uh, nắng nó không bị dẫn đâu Thì tất cả các cái thứ khác là bị ờ, hư hết nè chim ăn nó tóc ra nè cái này là chú út ngọt quen biết rồi trên 50 năm đó mà cuối cùng là em nó làm như vậy bây giờ mình mình biết làm sao vậy, chịu thôi mình thì mình rất là thật lòng phải không nhưng mà không may mắn là gặp những cái người là người ta làm người ta không có thật lòng cho nên là mình phải ờ, chấp nhận chịu mà bây giờ mình sửa lại anh mình không sao vậy tháo ừ. bung banh ra hết bởi vì nó nứt hết trơn toàn bộ nó gãy hết trơn toàn bộ không còn cái gì hết tăng hết nó kìa nó thấy không xi măng đó đó đó xi măng đó thấy không xi măng đó đó xi măng đó bây giờ nè nó cháo nó đập ra là coi như là cái đó là xi măng sao đó. hồi đó mình nói rồi làm xi măng cho thật chắc đổ xi măng cho thật coi như là già xi măng đi mình đâu có sợ tốn đâu nhưng mà không biết tại sao làm như vậy nghĩ rằng chắc có lẽ là làm như vậy rồi nó qua đi rồi thôi bích lại rồi đâu có ai thấy nữa phải không nhưng mà không ngờ trận này nó gãy hết trơn ở ngoài rồi xem đó mình đã phải đào lên cái này rồi bây giờ làm ra nó vậy đó nó tài thiệt ở bên đó bây giờ nó đổ cái đó là nó đổ cái um, cái keo cái keo uh, dán gạch đó đổ nó làm lại coi như là già dặn đàng hoàng tử tế thôi thì nó chắc chắn rồi, là nếu mà không làm nữa thì làm sao không có được thì ờ, cũng nói lên với ờ, tất cả mọi người ở đây là bà con biết rằng là cái trường hợp này nó xảy ra như thế này nè à, cũng như đây là cái nhà thờ hòa thượng nữa không đó đó, cha Trương Vũ Diệp đây là cái mộ ờ, của cha Châu Văn Hạnh hồi xưa nè hồi cái thời mà trước cái trà Mỹ đó thì cha Hạnh ở đây nè rồi cái mộ của cha Hạnh ở đây Kính thưa tất cả bà con, cô chú, anh chị em bạn bè khắp nơi trong và ngoài nước hôm nay à, con về quê thăm là quê hương xứ sở đây là nhà thờ à, bà thượng đây là nơi mà xứ sở có từ nội à, ông nội ông ngoại ở bên đây bây giờ thì ờ, nhà thờ hòa thượng có làm một cái ờ, tượng của cha Francisco Trương Bửu Diệp đây cha Trương Bửu Diệp cũng đã có giúp cho con rất là nhiều ờ, cái cái chuyện qua khỏi những cái khó khăn nên con tiện dịp về đây xin lễ cho ông bà cha mẹ rồi con cũng xin lễ tạ ơn cha Trương Quý Diệp luôn đây là tên của cha nè còn đây là cái hình tạc tượng của cha đứng đó thì à, đại khái là như vậy nhưng mà con có một cái chút xíu việc này con muốn à, tỏ ra cho tất cả bà con cô chú anh chị em trong và ngoài nước biết á bây giờ năm 2018 con có lấy cốt ông già bà già về đây bên đây là cái cái tượng à, đài đức mẹ con chú của cha mẹ con từ ông Thành Ba về đây thì ờ, gửi gắm ở đây cho cha mừng thì ờ, <coughs> con có nhờ chú ờ, em mà con quen biết cũng trên 50 năm là chú uh, Út Ngọt giúp làm dùm con cái phần gạch ở trong rồi cái còn đá ngoài thì chú ngọt mới kêu bạn của chú ngọt là chú hưởng chú của cò giúp nhưng mà em nó làm không biết làm sao mà nó làm rất là tệ bạc nó làm không biết nó nghĩ cái gì mà lúc mà đó thì ờ, con có nói với em nó rằng là làm cho thật là cẩn thận xi măng rồi này nọ làm thực tế bây giờ mấy cháu này nó nó giúp nó sửa lại nè bây giờ xi măng nó, nó hình như là nó không phải là xi măng nữa mà là nó chỉ là cát với cái gì á nó không phải là xi măng nữa tới tả nó, cào lên hết cháu nó dở lên nó nắm cái này nó dở lên nó lên nắm dở lên lên hết trơn rồi nó đem nó làm lại bằng mình làm bằng cái gì bằng keo ha làm lại bằng keo hết sửa lại hết toàn bộ thì ở đây muốn nói lên là tại vì cái muốn nói lên ở đây là tại vì cái cái chuyện đã qua mà mình không thể nào mà mình gặp được cái người mình muốn nói chuyện cho nên vì vậy muốn bỏ lên đây cho tất cả mọi người ai có quen biết với chú ờ, hưởng với lại nếu mà chú ngọt chú có nhìn thấy cái này thì chú ờ, chú út hôm qua chú ngọt có lại đây nhưng mà bị gì không có cái cơ hội đi thời gian để nói chuyện thì rõ ràng thì uh, thôi bây giờ mình bỏ đây thì như chú ngọt coi thì cũng được nữa bởi vì em út mà quen biết tới 50 năm trên 50 năm nữa từ năm 2072 tới tới năm năm 1972 tới giờ Về đây là quen với út ngọt rồi Bây giờ út ngọt thì làm hồ nhờ út ngọt làm cái phần gạch ở bên trong đó, rồi nhờ út ngọt coi những người nào uy tín làm đá ở ngoài đây thì mời tới làm nhưng mà cuối cùng chú ngọt ờ, mời một người thợ đá như vậy làm toàn bộ cái này là gãy hết cái này là mấy cháu nó mới dán lại cái đá mới nè đó cái này cũng mới nè chỉ có cái miếng này là không bể thôi miếng này hai cái nắp này là không bể có lẽ là cái hai cái nắp này là cái đá cái loại mà cái đá chống nắng chống chống nhiệt thì uh, chú em ờ, ở đây nó nó mới dẫn lên trên cái chỗ ờ, làm bán đá đó nó mới người ta mới cho biết rằng nó có loại đá chống nhiệt nhưng mà lúc đó thì chú hưởng không có giải thích cái phần này mình đã đâu có biết gì hết giao cho chú hưởng hết trơn chứ đâu có đâu có sửa đâu có biết cái gì nào là mua cái nào đâu nó vì vậy là cho nên là chú hưởng ờ, lấy cái sáng giá tiền thì nó rất là cao nhưng mà bởi vì cái lúc đó bình thường giá thì người ta làm 24 triệu hoặc là 33 triệu là xong một cái ở đây chú hưởng lãnh 42 triệu rưỡi mà mình còn cho thêm nữa Nói nhưng mà chú hưởng lại đi mua những cái loại đá mà nó nội địa cái đá mà khi bằng đá dỏm rồi đem về lắp vô thì bị nắng nó cong nó rảnh cho nên nó dở ra trơn đó, cho nên là mấy cháu này nó mới bàn là cái cái nóc ở trên này đó là mình không nên để những cái lòng thòng như ngày xưa nữa mà mình phải ờ, làm lại cho nó gọn gàng để thôi nó rớt có đôi khi nó mấy đứa cháu nó vô trong này nó chơi đó rồi nó nó, nó, nó, nó rớt trúng nó thì nó rất là nguy hiểm phải không chứ hồi xưa thì nó làm như bên đây nè hồi xưa nó làm như cái này nó có cái um, có cái học đằng trước này thành ra cái cái tấm bia nó nằm thục vô trong vậy đó ở ngoài nó có bàn thờ vậy đó hồi xưa nó là như vậy nó như cái mình đó vậy đó nó nhưng mà bây giờ buộc lòng là mình phải làm cho nó bằng bằng thẳng lên thôi chứ không có cái ờ, cái dàn nóc đằng trước này để tránh đi cái sự nguy hiểm sau này á thì ờ, đại khái là mình ờ, muốn làm cho nó an toàn lại một lần thì mấy cháu này nó biết nó mới bàn ra là mình mua keo loại keo dán ờ, gạch đó loại keo này nó về đổ hết trơn mấy cái hộp này nó đổ nó đang đổ đó cháu nó đang đổ đó đổ vô cho giữa cái tấm đó tấm đá này nó, nó dính vô trong cái gạch kia để mà tránh đi cái tình trạng là sau này nó thất thoát nó bị hư hao nữa còn gạch ờ, đá bây giờ mà mua đó là toàn bộ là bà bán đá bà chỉ cho mua cái ờ, đá là một thước nó là hai triệu tư nhưng mà bà bảo đảm 100% là nó chống nắng nó không có bị dẫn bị cong gì hết không có bị nứt bị gì hết còn cái kỳ trước là có thể nói là nó hư hại khoảng 80% mà mới hồi năm 2018 như tới bây giờ thôi có những cái mộ là người ta làm ờ, ở bên kia đó là trước năm 2018 nữa nhưng mà mà nó vẫn còn nguyên dạng nó không có bị thất thoát gì hết nhưng mà ở đây mới làm hai năm 2018 cho tới bây giờ là 2023 thì uh, uh, nó chỉ có 5 năm thôi mà nó nứt nó gãy nó răng nó nứt rồi khi mấy cháu nó ấy ra đó nó dở ra nó thì ba cái xi măng mà chú ờ, út ngọt làm đó thì ờ, nó không có xi măng rồi ờ, xi măng đâu xi măng đi đâu đại khái là như vậy mà làm thì mình để cho thợ làm thì thợ làm thôi chứ mình đâu phải ngồi ở đây tối ngày mà để coi thợ làm được mình cũng phải lo công chuyện này công chuyện khác trong cái thời gian mình về thì nó rất là giới hạn cái thời gian thì cứ để đây thì mình đi làm ờ, cái chuyện khác chứ mình chẳng lẽ mình phải ngồi đó mình chờ mình coi thì nó rất là rất là nhọc nhằn mình đâu có thể nào làm cái đó được mình, mình còn rất nhiều cái chuyện còn ở đây đó cái mã bà ngoại cái mã bên đó là đây là cái núi đức mẹ đây là phía trước của nhà thờ đó thì giờ coi mình thấy ra là tại vì quay cái clip này bỏ lên mạng nên là muốn cho bà con cô bác ở đây ở cái cổ cò này nè biết rõ rằng là cái việc làm của cái chú ngọt với lại ờ, chú ngọt với lại chú ờ, hưởng nó như thế nào chú ngọt thì tình anh em quen biết trên 50 năm á quen biết từ năm 72 tới bây giờ đó bây giờ em nó giúp mình mà nó giúp bằng cái cách như vậy thôi cũng đành thôi để làm sao giờ rồi nó kêu thêm thằng bạn của nó nữa là chú hưởng ở dưới cổ cò lên cái mã bình thường ở bên đây thì làm giống như vậy thì người ta làm 24 hoặc 30 triệu đó cái lúc đó của cái thời đó mà nó ăn cái này là 42 triệu rưỡi mỗi cái tức nghĩa là hai cái là 85 triệu mình còn cho nó thêm mấy triệu nữa uống cà phê nhưng mà cuối cùng rồi nó lại đi làm cho mình hay là còn cái chú này á là cái chú này là cháu của ông xui chú ở trên cái đường lên bể xào hồi đó chú lãnh là chú lãnh ba cái mộ luôn cái mộ bà bà ngoại ở đây cái mộ ông nội bà nội bên đó đó bà ngoại là võ thị kim đó à, bà ngoại ở đây ha thì uh, chú lãnh làm luôn ba cái bia nhưng mà không biết làm sao là vì lý do gì tự dưng cái chú à, chú trả lại ba cái bia chú nói chú không thể làm được ba cái bia nhưng mà lúc đó mình rất là bận mình lo công việc khác mình rất là bận cho nên là nói, trời ơi cháu làm cháu lãnh à, rồi cháu bây giờ cháu tự dưng mày trả lại tao tao biết phải làm sao phải không thôi gì để mày làm cái mẫu của bà ngoại đi còn hai còn cái mã bà nội thì ông nội bà nội thì để cho nó kêu người khác định là hồi luôn cái này nhưng mà không ngờ bây giờ cái thằng này nó làm á lại là chắc chắn gạch thì cũng giống nhau nghĩa là gạch đá giống nhau hết nhưng mà nó làm không có một lần nứt nè mình nhìn từ trên tới dưới là không có một lần nứt kia nó làm tăng quang hết ừ. Đó, nó làm cái mã bằng ngoại này nhìn kỹ coi không có một cái chút gì là sơ hở hết Đó, nếu mà cái lằn kẻ đó mà nó có rớt cái keo ra mình cũng sợ nữa. mình cũng tha keo cho được cái lằn kẻ này nhưng mà có một cái là nó gãy nó nứt mà mình không sửa là đâu có được màu má ông bà mà Thấy không đó. À, đây là bà ngoại đây quý vị hãy nhìn kỹ đó cái này là thợ ở trên đường bãi xào xuống làm đó thiệt là tức mình bây giờ bên kia sửa lại nó cũng khoảng bốn chục nữa mà chắc có lẽ là chưa chắc bốn chục nữa mà nó nó ổn nó xong nhưng mà mình đâu có tiếc tiền mình cũng phải sửa thôi màu mã ông bà mà thấy cái mã bà ngoại an toàn cũng rất là mừng bởi vì cái mã ông bà <clears throat> mình không thể để cho suy sụp được con cháu rất là đông <clears throat> mà nếu để cái mã ông bà suy sụp nứt thì làm sao con cháu làm ăn nổi cái đó là người ta gọi là phong thủy di tâm á nó là như vậy cho nên là dù muốn dù không nhất định mình phải sửa cho an toàn <coughs> mình là con mình là cháu mình còn sống thì mình phải lo màu mã cho ông bà tử tế quý vị nhìn coi người ta làm ở đây cũng rất là nhiều người làm chứ đâu phải là của mình anh mình làm người ta làm đâu có bao giờ bị nứt nữa cái này người ta làm trước nữa nè ta làm trước cái thời gian mà họ làm cái mã bà ngoại với lại ông nội bà nội bên kia nữa làm trước nữa đó mà bây giờ người ta coi nè có sữa có gì đâu ta còn nguyên thôi đó đó là do cái uh, người thợ tên hưởng chú hưởng Thấy không ở cô cò là do này chú ngọt giới thiệu đó mới gặp cái chú hưởng đó mà mà mà mà mà, mà kéo với nhau là làm việc đó cái số của chú hưởng là 039 941 7418 đó. nếu mà có ai đó quen với chú hưởng nó gọi chú hưởng hỏi chú hưởng coi phải là chú hưởng làm cái này không muốn uh, thâu lại một đoạn phim để uh, bà con cô bác mai kia mốt nọ mà có thân nhân mình mất mà muốn làm màu mã thì cũng nên cảnh giác cái phần này đó. không biết chú ngọt chú ngọt chú nghĩ sao ở đây bà con giới thiệu với tôi là chú ngọt làm rất là tốt về vấn đề này cho nên lúc đó là mấy đứa cháu vợ nó cũng hăng say, nó muốn với chú ngọt làm đi anh em quen biết mấy chục năm nhưng mà không ngờ rồi cuối cùng thì chú ngọt làm xi măng toàn là cát không không có gì trơn không biết làm chi vậy mình cũng không biết là xi măng nó chạy đi đâu hay là hoặc là hay là cái trường hợp mà nó như thế nào thì mình không biết mình đâu thể nào mình đứng ở đây hoài mà mình nhìn cái này cái nọ mình đâu có phải kỹ như vậy đâu nhưng mà cuối cùng rồi bây giờ học được một bài học coi như là hết sức là đau quá trời đau luôn Đó, sửa lại hết toàn bộ Đó, thì à, đại khái vậy thôi con cũng cảm ơn mẹ là đã cho con về kịp thời để tiến hành là sửa được cái mộ của ông bà mà trước khi con trở về Mỹ mà con không sửa được thì chắc con ôm cái hận suốt đời con luôn tạ ơn nước mẹ mã ông nội bà nội còn cái mã này nè người ta làm trước khi trước năm 2018 nữa là là người ta đã làm rồi nhưng mà bây giờ này, nó còn nguyên vẹn không bị răng mà cũng không bị nứt mà cũng không bị cái gì thiệt hại hết thành ra cái còn đây là cái chú thợ ở trên ờ, cái đường Mỹ Sào cũng bên rồi không nhớ cái tên chú là chú tên gì nhưng mà chú uh, cái lúc làm nó thì định giao hết trơn ba cái cho chú nhưng mà chú lãnh ba cái ờ, ba cái hình bia đó bà ngoại là võ thị kim ba cái bia này nhưng mà sau đó đông tuần gì đó thì chú mới gọi lại chú kêu chú nói là chú trả lại ba cái tấm bia chú không có làm được ba cái tấm bia thì ờ, trong cái lúc đó mình rất là bận công việc thì mới nói rằng bởi vì ờ, chú lãnh rồi mà nói chừng chú trả lại cái mấy tấm bia này thì tôi biết cái chỗ nào mà tôi làm ờ, nhưng mà thôi để tôi từ từ tôi mò nhưng mà chắc có lẽ là tôi cắt bớt công việc lợi vì hai cái bệnh đó cho người khác làm còn cái bên này thì chú làm nhưng mà cuối cùng chú này làm lại là an toàn 100% nghĩa là không có một cái dấu răng nứt nào hết đó trên cái mã của bà ngoại thấy không đó, bà con nhìn đi mình à, ai cũng hiểu rằng là cái mã của ông bà mình á mình không thể nào để ông bà cha mẹ mình không thể nào để cho nó nứt hay là nó sụp hư cái gì được cho nên là dù muốn dù không bất cứ giá nào mình cũng phải sửa cho nên kỳ này sửa lại ăn mã ông nội bà nội bệnh chắc cũng là là gần 40 triệu nữa nhưng mà chưa chắc là 40 triệu đó mà nó ổn đó, thì bây giờ là cô bác bà con ai ở Hòa Tú này hay là ở trên thế giới mà về đây mà có thân nhân bà con mà muốn xây lại nấm mộ cho nó an toàn thì cũng nên nhớ kỹ rằng chú út ngọt chú làm cho tôi như vậy đó cho cha tôi mẹ tôi như vậy đó bây giờ tôi nói ra thì anh em mất lòng phải không cho nên tôi làm một cái video này để tôi nói lên cái sự thật này để cô bác bà con coi như là cảnh giác sau này nếu mà có thân nhân mình mà cần thiết á, thì cũng nên cẩn thận về cái phần này bởi vì cái mã màu ông bà thì nó rất là quan trọng ai cũng hiểu cái điều đó mà nó rất là quan trọng mình không thể nào để cho thợ họ làm bừa bãi được <laughs> cho nên là mình không phải là mình tiếc tiền để mà sửa đổi hay là hay là người ta kêu là nâng cấp gì lên á mình mình không không hiểu về cái đó lắm nhưng mà sự thật ra làm có những cái là người ta làm rất là bền vững như thế này mà có những cái như cái bệnh đó ông nội bà nội đó làm thật là quá tệ tôi tôi tôi không thể nào mà chấp nhận được cái điều đó nó rất là đau lòng bây giờ tôi cũng không muốn gọi chú hưởng tôi có số chú hưởng ở đây số phone chú hưởng ở đây nhưng mà tôi không muốn gọi để nói chuyện gì với chú hưởng cả bởi vì hồi lúc đó tôi có nói với chú hưởng mà tôi nói chú hưởng là tôi không rành về đá về về gạch này đó đây nè tôi để cái tên của chú hưởng rồi giờ số điện thoại của chú hưởng nè cho bà con nhìn đi đó rồi ai biết quen với chú hưởng đó tôi để hưởng thợ đá qua cương đó thì à, gọi chú hưởng hỏi về cái phần này là biết Nha. số của chú là 039 941 7418 Đó. thì uh, thật sự là nên nên nên nên tránh bởi vì uh, người thợ này uh, là đã không có thật lòng với một người khách hàng thì tôi nghĩ rằng người khách hàng khác cũng không tránh khỏi cái cảnh này nói giá thì nói cho quá lố bị thấy tôi không phải là người địa phương cho nên là muốn câu muốn kéo lên cho tới ngút trời cái giá ngút trời rồi làm á, thì mua đá cái loại đá như là rất là tệ bây giờ kia chính cái bà chủ bán đá đó bà giải thích cho tôi bà nói nó có rất là nhiều cái loại đá tốt và loại đá xấu đó, ai muốn xài đá xấu thì mua đá xấu bà chỉ cho rõ ràng cái này xấu giá rẻ nè cái kia tốt ờ, giá mắt nè đó rồi ờ, đá Ấn Độ đá ờ, thiên nhiên đá gì tùm lum đá nội địa gì tùm lum hết đó tôi lên đó rồi tôi mới chứng kiến tôi thấy rõ ràng là là cái điều này là chú thợ chú hưởng có lẽ là chú hưởng là thợ chú hưởng sẽ biết hết trơn toàn bộ phải không nhưng mà chú hưởng không nói với tôi chú hưởng lại là đưa mẫu cho tôi coi rồi tôi lựa rồi xong là chú hưởng đi lấy toàn cái số đá mà xong tôi lửa màu á thì chú hưởng lấy toàn bộ là cái đá dỗm đem về đắp lên đó chỉ may mắn là có cái miếng ở trên đắp xuống đó là có cái thánh giá đó là cái đá nó là đá chống nắng thôi thành ra nó bị ở dưới này nó bị dẫn bị cong rồi nó nứt nó gãy hết toàn bộ bung lên hết nhưng mà nếu ở bên trong đó mà chú ờ, ngọt đó mà làm gạch đó mà chú đổ một cái loại xi măng mà cho nó một cái đá xi măng mà cho nó cát đá mà cho nó già một chút xíu đó, thì ờ, chắc có lẽ là cái miếng miếng đá nó cũng dính xuống hoặc là keo đổ cho ngon chút xíu đó, thì nó cứ dính xuống đằng này chú ấy làm rất là tệ chú ấy làm bây giờ đạp ra là xi măng đạp ra nó chỉ là cát không nó không có xi măng gì hết chắc lẽ mấy chú đó nghĩ rằng là sau khi mà đắp cái này lên xong rồi là không có bao giờ ai mà thấy được ở bên trong là cái gì nữa có lẽ là họ nghĩ như vậy nhưng mà không ngờ bây giờ tôi lại tóc ra là tôi tôi tôi tôi làm lại như vậy đó thì nó đã lòi ra những cái sự thật rất là bi đát đó, vì vậy đó cho nên là tôi muốn để mà tất cả mọi người hiểu biết rằng là cái chuyện mà thật lòng với không thật lòng nó đã bị ờ, ra ánh đưa ra ánh sáng một cách coi như là rất là thậm tệ đó thì bây giờ ở đây là tất cả mọi người là đều có đạo công giáo hết đúng không cho nên là mình là người đạo công giáo mình không nên làm những cái chuyện mà trái với lương tâm trái với cái sự đạo đức hàng ngày mình đi đọc kinh để làm gì hả, mỗi tối mình đi đọc kinh để làm gì rồi sau khi đọc kinh đó mình đi gạt người ta mình lừa người ta thì đi đọc kinh để làm gì đi xưng tội để làm cái gì có xưng mấy cái tội đó ra hay không đó thì ờ, đại khái là tôi muốn nói lên cái sự thật để cho tất cả mọi người bà con trên thế giới khi mình nhìn được cái ờ, cái video này thì ờ, sẽ nên cẩn thận để mà mà nếu mà có lâm dấp vào những cái tình trạng như thế này ờ, bởi vì tôi tôi buồn lắm tôi rất là buồn mà tôi không nói được cho nên là buộc lòng tôi phải đưa lên cho toàn cả thế giới nhìn thấy được cái sự thật này thì uh, tất cả cô chú anh chị em bà con bạn bè ai là người công giáo hoặc là phật giáo hay là tất cả mọi người mà thấy rằng các bạn thông cảm cho tôi thì cho tôi xin một cái like trong cái youtube này và một cái subscribe để subscribe đó nó sẽ tặng nó, nó, nó cái cái like đó rồi nó sẽ tỏa ra cho mọi người khác nhìn thấy được cái cái cái cái, cái YouTube này và nhiều subscriber tôi ao ước là được có nhiều subscriber để tôi làm ra nhiều được cái um, video hay khác mà về cái vấn đề lừa đảo đó à, tránh đi cái sự lừa đảo đó để cho cô bác bà con để mà nhìn thấy để mà tránh đi những cái thứ mà nó nó nó nó, nó không tốt nó đem đến cái thiệt hại cho mình nhưng mà lời cuối thì tôi cũng xin khuyên tôi không dám trách các bạn nhưng mà tôi khuyên các bạn nếu mình ra đời mình làm ăn mình phải làm bằng thật lòng mình làm bằng thật lòng thì cái chuyện làm ăn của mình nó sẽ tiến lên và đồng thời nó sẽ mang đến cho mình một cái nguồn lợi coi như là vô giá còn mình làm ăn mà giả dối lừa đảo không có bền đâu ở đây là trước mặt đức mẹ trước mặt chúa ở trong kia tôi xin khuyên các bạn hãy bình tĩnh khi mà nghe được cái đoạn clip này hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại trong những cái công việc làm ăn của mình đừng có gian dối lừa đảo nó không có bao nhiêu tiền hết trơn á bây giờ tôi cho là thí dụ như bây giờ lãnh hai cái mộ đó là 85 triệu của cái năm 2018 mà nó có cao hơn hay là có lừa gạt tôi được 10 triệu 20 triệu nó cũng không thấm vào tôi nhưng mà sự thật ra các bạn sẽ mang một cái hậu quả biết không đó, bây giờ các bạn làm mà trong đó nó tốn 10 bao xi măng mà các bạn chỉ làm có 5 bao xi măng thì các bạn bỏ chỗ khác có 5 bao xi măng thôi 5 bao xi măng nó có bao nhiêu tiền đâu nhưng mà cái đó là một cái tội lỗi mà mình mình không tránh khỏi được cái sự là phiền toái sau này sau khi công việc của mình làm trước Chúa và Đức Mẹ tuy rằng tôi không thấy tôi không biết cái gì hết nhưng ở đây có Đức Mẹ biết nè có Chúa trong kia biết nè Chúa khắp mọi nơi mà Chúa thấy hết trơn Chúa hiểu hết trơn Chúa hiểu các bạn làm cái đó sai mà trong khi tôi tha thiết tôi nói rằng tôi là người không hiểu cho nên là cố gắng giúp tôi làm cho nó tròn vẹn cho nó cứng cát phải không đó, cho nó chắc chắn thì xi măng phải đổ cho nó đặng xi măng nó nhiều xi măng đừng có để đá cát không là nó sụp nó hư sau này nó thất bại tiền tôi không có ở đây thường thành ra không có sửa đổi được đó, thành ra bây giờ nó lòi ra những cái chuyện như thế này đó, lúc đó thì chắc có lẽ là mấy chú nghĩ rằng là tôi không thể nào biết được ở dưới này nó là cái gì cho nên mấy chú làm như vậy nhưng bây giờ không ngờ rằng tôi nhờ mấy em này nó lật lên nó làm lại thường khi người ta làm thì người ta phải chờ cho là là là, là thanh minh thanh nga gì đó nhưng tôi tôi không tin đó tôi muốn làm là tôi làm thôi đó. thì uh, sẵn tiện dịp về đây hôm nay thì này tôi nhìn thấy những cái sự mà tan nát như thế này thì mới có cái cơ hội mà gọi mấy cháu này lại cho nó coi thì tôi cũng ờ, nhìn thấy nó làm cái ờ, cái sân nhà cho ông xui thì ờ, thì nó rất là hài lòng tôi thì thành ra tôi mời nó lại để nó banh ra nó sửa thì nó gặp ở trong đó rồi những cái thứ mà mình thấy rằng là thợ làm gạch cũng không nên làm mà thợ làm đá cũng không nên làm đó. cho nên là bây giờ mấy cháu nó mua hồ nó không phải nó mua keo nó đổ lại hết những cái kẻ này nó nó đổ keo toàn bộ lại hết cho dính giữa cái miếng đá với lại cái cái cái gạch ở trong đó, nó dính lại nó bởi vì nó để cái bát nhỏ đây thôi để cái bát nhỏ đây rồi mới mốt cái bát này nó xét không bứt cái là xong rồi bưng cái này ra bây giờ keo nó đổ ở đây thì nó dính cái này vô trong cái cái, cái gạch này nó không còn bung binh bung binh bung binh như hồi xưa nữa ừ. vậy thì chỉ ờ, có mấy lời với ờ, tất cả các bạn cô chú anh em để ờ, biết được những cái sự mà làm ăn giả dối như vậy đó, rồi sau này để mà tránh đi cái ờ, người địa phương thì có thể tránh được cái ờ, cái sự gian dối đó còn cái người mà ở xứ khác thì cũng hiểu được cái chuyện làm này để mà bàn thảo với những cái người thợ mà người ta làm cho thân nhân mình đó người ta làm cho mồ mã thân nhân bà con mình đó cho nó chắc chắn chu đáo đàng hoàng thì ờ, con cũng tạ ơn nước mẹ tạ ơn chúa tạ ơn cha Trương Vũ Diệp đã cho con kịp thời coi như là sửa chữa cái ờ, mùa mã của cha mẹ con à, xin ờ, dừng cái video ở đây tạm biệt tất cả các bạn cô chú và con em bye bye